sau này là mình tiếp theo đó là chúng ta phải đi tìm hiểu về thuộc tính của các thẻ HTML này vô cùng quan trọng nhé tại vì khi mà chúng ta học về tên thẻ là một việc nó khá là vất vả rồi hay là nhớ công dụng của thẻ nó khá là vất vả rồi sau đó chúng ta cần phải đi tìm hiểu và nhớ được những thuộc tính của những cái thẻ đấy gọi là attribute hoặc là property chúng ta gọi là attribute ấy. đấy attribute đúng không hay là property này của thẻ HTML ấy nó gọi là những cái thuộc tính của thẻ HTML tại vì chúng ta phải nhớ nhé tại vì có những cái thẻ mà nó không có những cái thuộc tính đâu ví dụ bây giờ chúng ta có cái thẻ a thấy a đúng không thì cái thuộc tính quan trọng nhất mà nó luôn luôn phải có đó là cái thuộc tính nhỉ hweb chẳng hạn này chúng ta không thể nào quên được đúng không hay là thuộc tính src trong cái thẻ img chẳng hạn này hay là những cái thuộc tính cơ bản mà những cái thẻ nó luôn luôn phải đi kèm ấy đúng không đấy đấy là những cái thuộc tính rất là quan trọng để sau, này chúng ta làm hay là đặc biệt khi mà chúng ta tìm hiểu về form trong html ấy đúng không form html đúng không nào đấy chúng ta có các thẻ input đấy đúng không có vô vàn các thuộc tính mà chúng ta cần phải ghi nhớ đấy, nên là chúng ta cần phải phải để ý chỗ đấy đúng không ok đấy sau đó thì từ đó là chúng ta sẽ định hình nên là cái phần uh, giao diện của trang web thôi ờ, đây là cách mà chúng ta sẽ tìm hiểu về hay là học html nó như thế nào đấy, phân chia nó ra thành các nhóm thẻ này phân chia nó ra này đấy, ghi nhớ các cú pháp này đấy, à, ghi nhớ các thuộc tính này đấy, ok ok các bạn có hiểu cái mình vừa chia sẻ không có một à có hiểu những cái anh, anh vừa chia sẻ cách học thôi nó đơn giản nhưng mà có thể là nghe lý thuyết các bạn cảm thấy là nó hơi khó đúng không tí nữa vào thực hành và cốt các bạn sẽ thấy nó đơn giản thôi để cách mà chúng ta học hiểu phần lý thuyết này này có ai không hiểu các bạn có thể hỏi lại nhé các bạn không hiểu các bạn có thể hỏi lại các bạn nhé được chưa? Ok, thôi phần lý thuyết thì nó khá là nhiều rồi. Bây chúng nó sẽ không lý thuyết nữa đúng không nào? chúng Nó sẽ đi vào phần uh, code ngay. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ gõ cho là HTML này, 5 này, các bạn gõ tab một cái này. Đó. Các bạn có thể bấm vào đây để nó đóng ra đóng vào cho nó dễ nhìn này này. Các bạn làm được chưa? Các bạn làm được chưa? Anh Ctrl Z lại nhá. Đây, HTML5 này, tab. Đó, lại. Đấy. À, các bạn làm được các bạn gõ một cho anh là xem nó làm được như này chưa, để anh giải thích nào chính là chúng ta vừa cài plugin vừa nãy nó vừa chạy ấy. Là có ai chưa làm được thì các bạn có hai nhá, ai à, làm xong rồi các bạn có một anh này. Ok, đấy, cho xong bây giờ đúng không? Nếu các bạn không làm được các bạn có hai nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi giải thích ờ, những cái thẻ cơ bản như thế này nhá. Đấy, nào. Ok, đầu tiên là cái thẻ này. Đúng không? Ở đây là chúng ta sẽ khai báo là phiên bản HTML5 các bạn nhé. Đây là chúng ta sẽ khai báo là phiên bản HTML5 đấy cái thẻ mà anh đang bôi bôi đen này này đang anh đang bôi mờ mờ đây này có ý nghĩa là chúng nó khai báo là chúng nó sẽ sử dụng chuẩn phiên bản HTML5 các bạn nhé đấy. còn tiếp theo bạn nhìn vào đây nha nhìn vào những cái chỗ này rất là hay này này các bạn nhìn vào nhìn vào đây này ok nhìn nhá này này ok đây cái chỗ này các bạn các bạn nhìn vào cho anh là cái cú pháp ở đây này cái cú pháp như thế này để để đánh comment này bên này như thế này đây là comment đợi một chút không có sẽ một số bạn chưa hiểu đấy cái mà anh gõ trên giao diện đấy cái này người ta gọi là phần comment nhé anh, anh viết sai tiếng anh một chút thôi đây là comment có nghĩa cái chỗ này đây này đấy, đến đây là phần comment này đấy còn cái if như thế này ấy, nó tương đương như kiểu trong lập trình ấy đó là if và uh, ờ, ờ, trong trong C C cộng cộng ấy nếu các bạn đã từng từng tìm hiểu các bạn sẽ thấy có nghĩa là ở đây người ta sẽ nói này là nếu như là trình duyệt IE7 này này đấy thì cái thẻ HTML này nó sẽ chạy lên thẻ mở đây này cái HTML đó được chưa đây bạn thấy này đấy được chưa có nghĩa là nếu như mà em đang sử dụng trình duyệt IE78 ấy thì lập tức cái đoạn code này nó sẽ chạy còn nếu không ấy cái đoạn code này nó sẽ tự động comment lại nó không chạy được chưa đấy là đấy là cái cú pháp là cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng trong trong trong, trong HTML ấy để chúng ta có thể là à, định nghĩa if như trong lập trình sim sim cộng cộng ấy hoặc là hay là chúng ta có thể comment có nghĩa là ở đây chúng ta đang muốn ám chỉ là nếu như sử dụng trên các trình duyệt IE cũ ngày xưa ấy, đúng không nào đây này đây là cái thẻ mở này đây thẻ mở chúng ta đang đây là thẻ đây chính là thay thế cho cái thẻ này này còn đây là thẻ đóng này đó được chưa ok các bạn có hiểu cái chỗ anh vừa nói không cái chỗ này này có hiểu cái chỗ anh vừa nói cái chỗ này không? có một lần thì có hiểu không các bạn có hiểu không ạ đấy cái, cái ý nghĩa của đoạn code này này nếu như mà chạy trên IE7 thì lập tức nó sẽ hiển thị đoạn này này thay cho cái thẻ này nó sẽ chạy cái đoạn lệnh này này thay cho cái thẻ này này nếu không có thì thôi nó sẽ chạy thằng này không có những thằng này nữa đấy thế nào rất là đơn giản như vậy thôi ok nhá đấy. tiếp theo đây là cái thẻ HTML rồi đơn giản thôi đây là cái thẻ HTML chúng ta này đấy, để, để đảm bảo là tất cả các văn bản bên trong đều sử dụng cú pháp của HTML để đảm bảo tất cả các văn bản bên trong ấy đều nằm trong cái cú pháp HTML mình thẻ gốc này đấy. được chưa ok <coughs> ok bạn nhé sẽ nói luôn này cái thẻ HTML này này đấy người ta gọi là HTML kép nhé nó thẻ H nó sẽ có hai loại thẻ hai loại thẻ đó là HTML kép này chúng nó dịch từ tiếng Việt là như vậy và HTML đơn đấy thì HTML kép đơn giản là như thế này đó là thẻ có thẻ mở và thẻ đóng rõ ràng đây. thẻ có thẻ mở và thẻ đóng rõ ràng được chưa cú pháp nó sẽ bao bao bởi hai cái dấu mũi tên này này đấy. và thẻ đóng nó sẽ có dấu xuyên đứng đằng sau này à, đứng đằng trước này đấy thì cái thẻ như thế này này đấy gọi là thẻ HTML kép vì nó có thẻ mở và thẻ đóng rõ ràng ví dụ như là thẻ meta này này người ta gọi là thẻ HTML đơn vì nó không có thẻ đóng đấy bản chất là không cần thẻ đóng nhé người ta gọi HTML đơn đây này cái thẻ này, này. đấy thẻ hit đây là thẻ HTML kép mình có thẻ mở thẻ đóng rõ ràng thẻ meta là thẻ HTML đơn có nghĩa từ phiên bản HTML 4 trở xuống ấy từ HTML 4 trở xuống đấy thì thẻ HTML đơn đấy người ta sẽ có bao gồm về cú pháp là như thế này đây bạn có thể có thể xin đồ xuyên đây bạn có thể cách cho dễ nhìn không cách cũng được nhé đó thẻ link cũng là thẻ HTML đơn này, này các bạn nhớ nhá đây là cú phát từ HTML 4 trở xuống còn trong cái văn bản của mình là mình đang chuẩn HTML 5 này này thì mình không cần phải giống này có nghĩa là chúng ta sử dụng HTML 5 thì chúng không cần cái giống này cho phần h à, cho thằng HTML đơn Đó. ok các bạn hiểu về chỗ này không có một anh nào có hiểu anh nói không Đấy, bạn nhớ nhá nhớ nhớ những cái kiến thức rất là basic rất là cơ bản như thế này thôi được chưa ok Đấy. À, tiếp theo đây là chúng ta sẽ đến cái thẻ tiếp theo là cái thẻ hit các bạn là thẻ hit này cái thẻ hit này dùng để làm cái gì là để chúng ta định nghĩa những cái thông tin quan trọng của website ấy là nơi để chúng ta khai báo định nghĩa liệt kê những thông tin quan trọng của website được chưa nào Đấy. À, cái thẻ hit này của chúng có nghĩa là tất cả những cái nội dung nằm trong nằm trong cặp thẻ hit này này thì nó sẽ không hiển thị ra bên ngoài trình duyệt Đấy, nhớ nhá là nơi để chúng ta khai báo này định nghĩa liệt kê những cái thông tin quan trọng của website ở đây thông thường là những cái thông tin sau này nó hỗ trợ cho việc SEO web hoặc một số những thông tin khác Đấy. và những cái thông tin mà định nghĩa trong cặp thẻ hit này thì nó sẽ không hiển thị ra bên ngoài giao diện của trình duyệt Đấy. À, thì cái đầu tiên đó là các thẻ meta nhé các thẻ meta này là những cái thẻ cực kỳ tốt cho việc SEO web bạn nhé SEO web ai có thể hiểu cái khái niệm SEO web này là gì không ai có thể chat lên đây cho anh nào ai hiểu không? nó rất là tốt cho SEO web các bạn hiểu không ạ ờ. các bạn cứ trả lời đi các bạn cứ trả lời nếu bạn hiểu bạn có thể trả lời lên đây SEO web À, đúng rồi ở đây nó, nó rất là đơn giản đâu đúng không? Nó chính là cái việc mà chúng ta sẽ uh, đẩy việc tìm kiếm những cái từ khóa lên top của các search engine ấy đúng rồi on top ví dụ là uh, chúng ta sử dụng Google search đúng không? Chúng ta sử dụng Yahoo, chúng ta sử dụng Bing và chúng ta sử dụng những công cụ tìm kiếm ấy đấy mà chúng ta có thể là tìm kiếm những cái từ khóa mà nó, nó có thể liên tốt được những cái công cụ đấy thì chúng ta hiểu nôm na là các kỹ thuật SEO đúng không nào thì ở đây là những cái thẻ meta nó hỗ trợ công việc SEO rất là tốt các bạn nhé đấy, lưu, lưu ý đầu tiên nó là meta traset utf8 có nghĩa là nó hỗ trợ những cái uh, ký tự hiển thị ở trong cái văn bản của mình à, em có thể hiển thị bất kỳ những cái ký tự cơ bản nào nằm trong cái bảng mã của mình Đấy, ví dụ là em có thể sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, bất kỳ cái ký tự nào mà nằm trong bảng mã UTF-8 của chúng ta để hỗ trợ cái cơ chế hiển thị các ký tự nhé. Cái này có nghĩa là hỗ trợ cho việc hiển thị các ký tự văn bản này một cách tốt nhất này. Nó giống như kiểu là em sử dụng uh, Unicode trên trên Windows đúng không em sử dụng cái bảng mã đó là bảng mã Unicode đấy đúng không em có thể gõ bất kỳ ngôn ngữ nào em có thể gõ tiếng Lào tiếng Thái đâu được tiếng Việt đâu được em không cần phải chuyển đổi cái bộ chuyện uh, bộ gõ đúng không hay nó giống như kiểu là em em sử dụng Word ấy em sử dụng cái tham nó là cái phông cái phông chữ là tham new roman ấy em có thể gõ tiếng việt hoặc bất kỳ cái tiếng nào chẳng hạn đúng không còn nếu em sử dụng cái phông chữ là việt nam tham chẳng hạn em gõ các ngôn ngữ khác hoặc là những cái tiếng khác nó lại bị lỗi chẳng hạn đấy nó giống na ná như ở đây đó là chúng ta sử dụng sang utf 8 để chúng ta hỗ trợ định dạng các ký tự khác nhau thế nào, ờ, cái, cái cách mà trình duyệt sau này nó sẽ hiển thị ấy. Đấy à, tiếp theo đó là cái meta gì nhỉ à, ờ, http equip content is này này cái thẻ này này đó là nó báo hiệu là chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái việc là sử dụng các trình duyệt IE từ S trở lên có nghĩa là ở đây nó sẽ ngầm báo hiệu là chúng ta sử dụng các trình duyệt ờ, IE của Microsoft ấy, thì nó sẽ báo hiệu là sử dụng các trình duyệt từ S trở lên nhé đây là tại vì đây là phiên bản HTML5 mà thì nó sẽ khuyến cáo là sử dụng các phiên bản trình duyệt từ IE của S của, của Microsoft trở lên ok tiếp theo là cái thuộc tính title bây giờ chúng ta sẽ đây đó là học con em đi đúng không nào con được chưa học frontend đúng không đó, cơ bản ạ ok được chưa học học học frontend cơ bản các bạn nhé đó. cái này nó sẽ hiển thị bên ngoài cái chỗ này đây là chính là cái chỗ này các bạn này, cái từ này này đó, cái từ này này đó, anh vào anh vào vn express này đó cái từ này đó hay là vào dân trí này đây chính là cái cái, cái từ như này các bạn nhé đây, cái từ này, này. đó được chưa là title chúng ta đó. ok bây giờ chúng ta sẽ chạy ứng dụng để chúng ta xem nhé để nó chạy thì các bạn sẽ làm làm làm như sau là các bạn cài cái plugin cho nó hay này sau này chúng ta đỡ phải khổ sở chúng ta À, chạy chúng ta chúng ta chạy code đấy các bạn cài cho anh đó là thằng live server này đây cài cho anh cái plugin là live server này sau này chúng ta chạy khi mà chúng ta gõ code thì ở đấy thì bên ngoài trình duyệt nó sẽ tự động nhận và nó sẽ chạy luôn đấy thì để chúng ta test cho nó nhanh các bạn cài cho thằng live server này mà nhé cài xong chưa anh gõ một cho anh nào nếu cài xong rồi được chưa các bạn có một đi các bạn các bạn xác xong hết chưa đấy tiếp theo nhá các bạn thấy này các bạn thấy là đẩy khi mà anh cốt các bạn thấy là anh các anh chẳng phải bấm control S cả anh có anh đâu lập tức cái tool anh nó tự lưu đến đấy thế rất là đơn giản như sau này ok đây chúng ta sẽ sẽ cho anh đó là cái thằng à, à, tay à, size ping các bạn nhá tên nó là gì quên mất rồi đấy à, đây size typing đây anh cài cho anh đó là size typing này và auto save on window chain này hai thằng này này đây cài cho anh hai thằng này này đấy Đấy, khi mà chúng ta gõ cốt thì nó sẽ tự động nó xây cốt lại cho mình ấy. mình à, đỡ phải bấm các chốt ép nhiều ấy cài cho anh hàng đấy mà xong chưa xong gọn có một cho anh nào nhớ cài xong hàng này có một cho anh nào đúng rồi ấn vào file nó sẽ auto xây luôn các bạn gõ thì cái lập tức là tự động lưu code luôn bạn lưu ý này bạn nhìn nó nhìn, nhìn cái chuột của anh này đây này nó báo dấu x ở đây này tool của anh này nó báo nó báo dấu x đây này đây là dấu x này này đấy có nghĩa là cái file này đã lưu code rồi thế nào còn nếu mà nó có dấu tròn ở đây có nghĩa là file chưa lưu code đâu nhá các lưu ý phải lưu lại chúng ta mới chạy các bạn nhá đấy. ok đấy là đơn giản như vậy thôi xong hết chưa rồi nó quay sang bên này được chưa ok đấy thì đây chúng ta chỉ cần chuột phải vào cái tool này chuột phải vào tool này nó sẽ kéo xuống bên dưới có phần open with laser server này bấm vào đây cho anh này à, chuột phải vào nó này anh làm lại chuột phải này kéo xuống open with laser server bấm vào đây đấy nó sẽ tự động bật ra đây chúng nó ra ngoài trình duyệt đây có từ đây học content cơ bản này đây nó chính là cái title của mình đây này đây đấy đó chính là chỗ này này nhìn thấy chưa đây là đây chính là thẻ title của mình đã chạy rồi này đấy ok nào các bạn làm được hết thì các bạn có một cho anh nào nếu các bạn làm được hết thì anh các bạn có một anh biết nào đơn giản đấy đúng không nào những cái, kiến thức dễ nhất để cho những cái người mới bắt đầu hoặc là những bạn mà chưa biết gì về HTML chúng ta có thể tiếp cận được hiểu được được chưa nào và các bạn lưu ý nhé chúng ta học lập trình thì đôi khi là chúng ta phải nhớ về mặt cú pháp nhé tại vì đã là lập trình thì chúng ta phải nhớ đến từ hai từ gọi là cú pháp và đã là cú pháp thì phải ghi nhớ không cách nào khác ví dụ một số bạn sẽ hỏi là tại sao nó lại đặt là thẻ tay tàu hả anh thì đơn anh trả lời đơn giản tại vì html nó quy ước là như thế vì đây là cú pháp thôi nó không thể nào có cách hiểu khác được tại vì cái người người ta nghĩ ra cái văn bản này là người ta đặt là thẻ title thì chúng ta phải học là thẻ title thôi được chưa? tại vì đây là cú pháp rồi chúng ta phải ghi nhớ các bạn nhé ok được chưa à, tiếp theo đó sẽ đến cái thẻ đó là thẻ meta description content cái thẻ này nó cũng cực kỳ tốt cho việc SEO web này là cái thẻ để chúng ta miêu tả ngắn gọn cái nội dung của trang web của mình này ví dụ đây chúng ta đó là về học và lập trình này à, à, từ cơ bản đến nâng cao này đấy có nghĩa là à, đây là cái thẻ để, để để để sau này nó hỗ trợ cái việc SEO web rất là tốt nhé cái việc mà chúng ta tìm kiếm ấy đấy đây description là miêu tả mà đúng không à, chúng ta miêu tả xem là cái cái cái nội dung ý nghĩa của trang web mình là mình muốn làm cái gì đấy lưu ý nhá tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thẻ meta khác này nó sẽ có meta này Được chưa? anh có thuộc tính name sẽ bằng đó là Đó, đợi chút Ồ, sao nhỉ rồi ok nó sẽ bằng là, là keyword đấy meta name bằng keyword các bạn nhé meta name bằng keyword này đấy bây giờ là chúng nó sẽ có content đấy. đúng không chúng đó là học uh, html css đúng không ZS đúng không ạ ừ, REST.js các bạn có thể viết nhiều vào đây là những cái cơ bản ạ có những cái từ khóa trọng tâm để chúng nói lên ý nghĩa của trang web của mình ấy Đấy, keyword nhé rất là tốt cho việc SEO web bạn nhé tiếp theo nó vẫn là vẫn là cái thành meta rất hay sử dụng nhé còn name này nó là bằng author tác giả các bạn ạ Đấy. có nghĩa là chúng ta muốn nói lên cái tác giả của trang web này là ai ví dụ sau này mình sẽ biết tên công ty mình vào đây chẳng hạn này đúng không Đấy, ví dụ anh viết tên anh hoặc là tên công ty chẳng hạn đúng không Anh viết tên anh thôi nhé Đấy. kiểu này ok Đấy. được chưa ok scenario này ok developer chẳng hạn đây ok đấy nó như thế này được chưa nào à, ok đấy ok được chưa đấy. ok ví dụ đây nhá chị chỉ các bạn biết này này ok các bạn làm xong hết cho anh một cái này chưa có một cho anh nào có một anh biết nào các bạn có một cho anh để anh biết là các bạn đã xong hai cái này chưa có gót được không các bạn khác mới mới lần đầu cốt các bạn có gót được không ạ anh nghĩ là nó đơn giản thôi đúng không nào dần dần mình làm nhiều nó sẽ quen thôi được chưa ok đấy rồi tiếp theo nhá đây chúng ta sẽ có như sau đây dạ, ok anh sẽ mở một cái trang giả sử như trang à, trang dân trí đi anh sẽ quan làm theo anh nhá là quan sẽ chuột phải của nó này ờ, view page suộc này hay là xem mã nguồn trang ấy đấy view page suộc là xem mã nguồn trang này đây bạn thấy không có, có các thẻ meta này đây thẻ meta này đấy, giống như của mình ấy đây có thể này đấy hoặc đây này meta rất rất nhiều luôn này đấy cái cái việc mà dùng thẻ meta nó như thế nào ấy thì sau này nó sẽ có đội sale nó sẽ hỗ trợ mình đây nào cái hiện xây là sao anh thế nào nhỉ chưa hiểu ý em của em nó có hiện xây là thế nào nhỉ để lưu cốt lại thôi lưu lưu lưu cốt lại cho mà đây không biết cái gì đâu Thế có thể là em cài cái plugin thì không đúng rồi em có thể lưu nó lại thôi em tạo cái file này ra được chưa nằm trong cái thư mục này chưa thế là chẳng như vậy thế từ cái lúc ban đầu ấy, anh anh bảo là các bạn phải tạo cái file này nằm trong thư mục này mà chúng nó bắt đầu code mà đây tạo cấu trúc project chưa mới vào à đây được chưa đấy được chưa đó, tạo bên ngoài media tạo bên ngoài chứ chúng ta tất cả đều thư mục nằm bên ngoài nhé index nằm bên ngoài hết không phải là bên trong bên ngoài nhá bên ngoài nhá nó liên quan đến cái bên này đâu nhắc lại CSS để chứa CSS cái này chứa ảnh cái này chứa JS đây là chứa video hoặc là chứa những cái file đặc biệt nào đấy đây là cái file code HTML của mình này lưu ý nhá ok rồi bây chúng ta sẽ quay lại cái phần bên này đây đó chúng ta thấy này đây hoặc là anh sẽ vào viên express này chuột phải này view page xuống này ở đây có rất nhiều có thể meta mà nhìn không nằm trong tập thể hit này đấy tập thể title đây này đó thấy chưa description content có hết này Mọi nhìn thấy không? Thì như anh nói là để sử dụng các thẻ meta này như thế nào ấy thì sau này đội sale nó sẽ hỗ trợ các bạn là thêm những cái thẻ nó như thế nào. Được chưa? Nó không phải thuộc ờ, vào cái lĩnh vực của, của dev lắm, của lập trình viên lắm đúng không? Sau này đội sale họ sẽ hỗ trợ nhá. Đấy. Nên là ở đây anh sẽ đưa ra ba cái thẻ cơ bản như thế này thôi. Đó là sau này chúng ta sẽ luôn luôn có này, meta description này, keyword và author. Và sau này chúng ta sẽ có các thẻ meta như là uh, auger này, twister này, rất là nhiều này. Đó. Article này đó. Cái này đội sale họ sẽ hỗ trợ chúng ta các bạn nhé. Ok chưa? Ok các bạn có hiểu cái anh vừa nói không? Có một nào? các bạn hiểu gọn là có một anh để biết nào để chúng ta để anh biết bạn đang tương tác không ok đấy các bạn lưu ý nhé đấy, rất là nhiều này đấy. Rồi, ok ok bạn à, vừa nãy đã xử lý xong chưa được chưa nào đấy. ok đấy. rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ đến cái thẻ meta name viewport này đấy. cái thẻ này nó sẽ hỗ trợ cho mình cái việc đó là report responsive nhé thì là cái vừa nãy các bạn vừa hỏi ấy. À, name bằng viewport có nghĩa là cái hiển thị cái khung và kích thước ấy. À, content width bằng device width bằng device width có nghĩa là cái độ rộng nó sẽ ăn theo từng các thiết bị khác nhau histocale bằng một có nghĩa là sau này cái độ phóng to zoom của mình nó sẽ theo cái tỷ lệ bao nhiêu có nghĩa là bằng một có nghĩa là cái tỷ lệ phóng zoom của mình là chưa có histo scale này có nghĩa là mình sẽ muốn là cái web của mình ấy sau này phóng zoom lên nó như thế nào ấy mình ví dụ nó như thế này đây này con nhìn vào đây này anh à, phóng to lên này đấy 100 này đấy có thấy là giao diện nó cũng không hề thay đổi nhiều lắm đúng không bắt đầu sang remote ship này đấy bắt đầu cái menu này mất này nhìn thấy không đấy, anh cho cho về nhỏ lại này 100 100 này đấy nhỏ hơn nữa nhá đấy 70 này đó được chưa ok đó thì chính là cái chỗ này nó quy ước bạn này đây này Đấy. bằng một có nghĩa là cái tỷ lệ 100% này mình không mình chưa tính đến việc zoom này hết Đấy. ok thì đây chính là cái để giúp mình hiển thị cái việc report ship này Đấy. có nghĩa là web của mình đây là cái thằng à, cái thằng viên express này hỗ trợ report ship bạn này Đấy, đây là giao diện trên mobile này Đấy, giao diện trên tablet chẳng hạn này Đấy, giao diện trên desktop này đó có nghĩa là nó chỉ cần code một lần mà nó có thể chạy trên nhiều các thiết bị khác nhau Đấy. thì đấy chính là cái report ship bạn nhé report ship, report ship bạn nhé nhé ok rồi tiếp theo là đến cái thẻ link ở đây ok ở đây chính là cái thẻ đã giúp chúng ta comment đây đó là à, chúng ta sẽ đó là nhúng file css từ bên ngoài vào được chưa đấy cái thẻ này dùng là nhúng file css từ bên ngoài vào nhá thì đây bên nhiệm vụ của anh đó là sẽ nhúng một file css từ trong thư mục css này nè. đây các bạn sẽ làm cùng anh nhá là trong thư mục css này nè, anh sẽ tạo một file new file này anh sẽ đặt tên nó là uh, style đi đấy chấm css như này ok bạn tạo ra một file style chấm css đấy nhá chúng ta chưa cần code gì cả chúng ta chưa học ok các bạn xong chưa tạo lên một file như này chưa gọi một nào nếu bạn tạo xong gọi một đánh biết nào đó, nhớ nhá star.cn này đó, tạo đây này đấy. Được chưa đấy. rồi quay lại sang bên này đây chúng sẽ chúng ta nhận thấy là như thế này này cái file index html của mình đúng không và cái thư mục css này này đấy, nó đang ngang hàng ngang cấp với nhau đứng cùng nhau này đấy thì chúng ta chỉ cần đi vào trong thư mục css này được không nó xuyên nó đi vào cái file style.css như này là xong đấy chúng ta không cần phải khổ sở là ổ D ổ E là ổ F gì đâu nhá chúng ta chỉ cần link đường link ờ, như thế này là ok rồi nó sẽ tự động hiểu bạn nhá đấy được chưa đây chính là cái cái cái, cái kỹ thuật để chúng ta nhúng một file CSS từ bên ngoài vào được chưa nào còn tại sao lại nhúng một file CSS từ bên ngoài vào và đặt ở đây ấy? sau này học CSS anh sẽ nói sau được chưa nào các bạn làm được chưa đấy à, tiếp theo anh sẽ nói luôn cái quy tắc đi đường link trong cái file HTML nhé kỹ thuật đi đường link trong HTML ấy. ví dụ anh đặt nó như thế này ai có thể hiểu cho anh là như thế nào không anh có hiểu là cái đoạn code anh viết như thế này có nghĩa là gì không các bạn có thể chat đây nè anh có hiểu ở đây là anh đang muốn nói điều gì không ok cấp ok nó như thế nào nó như thế nào anh có thể giải thích chính xác cho cho anh và các bạn khác hiểu không? có thể giải thích cho anh địa chỉ à, là sao có thể hiểu về cách anh nghĩ là gì không có thể giải thích cho người khác là ví dụ bây giờ bạn khác bạn chưa chưa từng làm việc bao giờ bạn nhìn vào cái đoạn như này bạn không hiểu cái này nghĩa là gì này uh, ok ở đây thì nó ok anh nghĩ là các bạn khác hiểu đấy nhưng mà uh, các bạn giải thích như thế này thì một số bạn khác lần nào học thì các bạn ấy chưa chưa chưa thể ờ, hiểu được thôi anh nghĩ là các bạn sẽ hiểu nhưng mà anh muốn là các bạn giải thích để cho các bạn khác có thể hiểu được đấy ok ok đó các bạn có thể đọc một số những cái những cái trả lời của các bạn thế này nhá anh nghĩ là các bạn hiểu rồi ok đấy à, thì đơn giản là như thế này đúng không ạ à, khi mà chúng ta chấm chấm đi ra ngoài như thế này này thì nó sẽ hiểu là à, đi ra ngoài một cái cấp thư mục đang chứa nó được chưa nào có nghĩa là lúc này cái file index html của chúng ta này các bạn không cần không, không cần phải làm theo nhé nó sẽ nằm trong cái thư mục uh, này chẳng hạn anh giả sử nằm trong thư mục media này anh giả sử thôi nhá các bạn không cần phải làm theo anh, anh di chuyển nó vào đấy trong cái trường hợp này thì nó sẽ đúng này tại vì cái file index html của mình này này đây nó nằm bên trong thư mục media thì lúc này tôi phải đi ra ngoài thư mục media như thế này là đi ra ngoài này có nghĩa là đi ra ngoài một cấp thư mục cho nó đấy sau đó nó mới đi vào thư mục css này đi vào file này được chưa nào đấy còn đây anh sẽ giả lại anh sẽ giả lại anh sẽ không đặt trong đây nữa anh sẽ giả lại kéo ra này đơn giản thôi bu ra đấy thì lúc này là như thế này là sai tại vì sao tại vì cái index html này này nó không nằm trong thư mục nào cả bạn lưu ý nhá tụi nó không tính cái thư mục lớn này đâu nhá cái thư mục là thư mục root rồi là root folder thì nó không tính cái này cái thằng này người ta gọi là root folder rồi nó không tính nữa được chưa nào đấy được chưa nên là ở đây tụi nó chỉ cần đi như thế này là đủ rồi đó ok chưa ok các bạn có hiểu ý anh nói với các bạn khác giải thích ở đây không các bạn có à, một anh nào có hiểu không ạ à, những bạn khác mà chưa từng làm bao giờ các bạn có hiểu không đấy sau này nó sẽ áp dụng cho cả chúng ta link ảnh nhá hay là link một đường link của thẻ a nhá bất kỳ cái cách link nào nó như thế hết nhá đấy, ví dụ nó như thế này đúng không nào đây này đấy, có nghĩa là nó sẽ nằm trong mấy cấp thư mục đây, anh hỏi là nằm trong mấy cấp thư mục cái file index này đang lồng trong mấy cấp thư mục cái file index này đang nằm trong mấy cấp thư mục à, ok đúng rồi đang nằm trong ba cấp thư mục đúng không đấy, ok rồi các bạn lưu ý nhá đấy. có nghĩa là đây này anh sẽ để các bạn khác hình dung ra này đấy, bạn là các bạn không cần làm theo nhá để, để anh làm cho này đây. trong media nhá là không cần media anh tạo một cái mục khác thì anh xóa các bạn nhìn vào đây này có một số bạn khác không hiểu này đây à, bây giờ là a này đấy, trong a mình có là new folder là b này còn B mình lại có new folder là C này đấy thì lúc này cái index của mình này nó nằm trong thư mục C này này đấy chính là chỗ này này đó bạn nhớ chưa ok à, nhớ nhá rồi cái này sẽ xóa đi ok à. được chưa các bạn nào đấy nó đơn giản thế thôi Đây là cách mà chúng ta link đường link nhưng mà được chưa nào để chúng ta có thể sau này chúng ta xử lý được ờ, được nó được chưa nhớ nhá ok cách chúng ta nhớ cho như thế này là đi ra ngoài một cấp thư mục chứ nó ok ok đấy Đấy, dạ, hoặc là những những bạn chưa từng cốt bao giờ đã có hiểu đã hiểu chưa hoặc là những bạn là chưa từng cốt bao giờ ấy. Một số bạn khác anh, anh nghĩ là hiểu rồi đúng không? Còn những bạn vừa nãy bảo là chưa từng làm việc HTML đã hiểu chưa? Ok, đó, nhớ nhá. Để sau này chúng ta áp dụng nó. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ ở đây là bây giờ sẽ hỏi là như thế này nhá, đây là À, ờ, bây giờ anh muốn hiển thị cái ảnh con con thế này đây này, hiển thị cái ảnh cái này đây này. À, đó, hiển thị cái ảnh này này. Đây này. Đây, ví dụ anh vào thẳng luôn này này, anh anh muốn hiển thị cái ảnh này này. cái ảnh ở viên Express này hoặc là cái ảnh video, video score này, video pixel lên này. Đó, anh muốn hiển thị cái ảnh chỗ này này thì anh sử dụng một cái thẻ đó là cái thẻ gọi là thẻ link nhé nhưng mà cái cái, cái nó sẽ là cái icon đây là cái chính là cái thẻ này bạn này đó link là shortcut này icon đây anh sẽ code ở đây cho bạn xem đấy, chỗ đó là hiển thị cái ảnh icon lên cái tab 3 của trình duyệt đấy lên tab của trình duyệt cho nó dễ hiểu đấy comment là ra bạn nhé rồi anh sẽ dùng cái thẻ link vẫn là thẻ link thôi đó, anh có cái rail của nó này bằng đó là cái shortcut icon đó là chính là đây này giống như từ bên trên này đây này, này shortcut icon là cái rel nó nhớ shortcut icon được chưa đây, anh sẽ có cái thuộc tính đó thuộc tính href chỉ cái đường link ấy. đó bằng gì đó cứ viết vào đây được chưa? anh có thuộc tính size kích thước của cái ảnh của nó là cái gì này bằng gì là cứ viết vào đây tai cái định dạng ảnh là cái gì này đấy được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ mượn luôn cái ảnh của họ nhé đây anh sẽ mượn luôn cái ảnh của họ đây chính là cái ảnh này này anh bấm vào đây này anh sẽ gửi trên group lớp cho các bạn nhé đấy các bạn bấm vào cái đường link đó các bạn bấm vào cái đường link này bấm vào cái đường link này cho anh này bấm vào đường link này được chưa đấy và chúng ta sẽ là xây image này tải cái tải cái ảnh này về này đây tải cái ảnh này về này đấy, các bạn làm, làm theo anh này xây image này đấy chúng ta sẽ đặt nó vào trong cái thư mục image trong ứng dụng của mình này đây này content basic đúng không image này anh đặt vào đây image này đấy anh xây lại này các bạn lưu cái ảnh này vào trong thư mục image nhé đây là xây lại đấy rồi được chưa nào đấy ok các bạn làm xong chưa các bạn có một cho anh nào xem nó tải cái ảnh về chưa bấm vào đường link cho bạn tải cái ảnh về thôi đặt vào trong thư mục image đấy. sau này chúng ta sẽ cắt ảnh từ file photoshop ra được chưa ép là gì em ép nữa được chưa nào ok các bạn khác làm được chưa ạ các bạn khác đã làm được chưa tải cái ảnh về chưa các bạn bấm vào đường link này đấy bấm vào đường link này đúng không chúng ta chỉ cần lưu nó lại thôi được chưa đấy nó sẽ lưu lưu nó lại thôi cho anh là được ok nhé. đấy. thì ở đây đúng không chúng nó sẽ đi vào hardware này, chúng nó sẽ đi vào uh, cái thư mục image của mình thôi này đúng không nào đi vào cái ảnh đây đó cái kích thước size của mình nó sẽ là 128 x 128 này đây là cái tiêu chuẩn của nó này để hiển thị trên uh, cái tab bảng này nhé cái tai của mình đó là cái định dạng ảnh ICO này đấy chưa cũng được em đặt là ICO này nó cũng nó cũng tự động hiểu rồi image x, à, à, con này cũng được anh chỉ cần biết là cái định dạng của cái ảnh này thôi mà chấm png các bạn có thể sử dụng như bạn này cũng được image x, à, này cũng được hoặc là của mình không cần cái tai nữa nó cũng vẫn hiểu các bạn nhé trừ ý có cái sai các bạn này đó. ok nó xem lại trên ứng dụng code của mình nhé đâu rồi ứng dụng của cái, cái bài của mình đâu nhỉ Đấy.